là chúng ta cùng nhau vào bài học mới. Trước tiên là phần lý thuyết. À, phần bài 3 này, tích của vector với một số. À, thì đầu tiên là phần lý thuyết này. Định nghĩa à, người ta cho một số thực k khác không và một vector a cũng là một vector khác không. Thì tích của vector a với số thực k là một vector. Các bạn chú ý nhé. Tích của một vector với một số thì là vector và người ta ký hiệu đó là vector KA họ K nhân nào người ta không biết là KA nhé đây là một um, vector Đấy. thì vector KA này có đặc điểm gì à, ừ, nó có cái gì khác biệt so với vector A không thì chúng ta chú ý này vector thì đặc trưng bởi à, phương hướng và độ dài thì bây giờ chúng ta cùng tìm tìm hiểu phương hướng và độ dài như nào nhé thì chú ý này vector KA là vector luôn luôn cùng phương với vector A nhé và như này hướng của nó như nào các bạn cùng nhìn hình vẽ nhé nếu giả sử thầy cho một cái vector đây là vector a trước này đó đây là vector a điểm đầu đây điểm cuối đây chưa thì ví dụ như thầy à, sẽ tìm ra cái vector là vector 2a chẳng hạn vector 2a là một vector như này nhá có thể lấy phần khác vẽ đây vector 2a này đó đây là vector màu đỏ là vector 2a nhá vector 2a này là vector mà nó à, cùng chiều đúng không cùng chiều với lại vector ờ, a và độ lớn của nó sẽ gấp hai lần vector a nhá còn đâu vector ví dụ vector 1 phần 2a 1 phần 2a ta có thể như này 1 phần a thì cũng cùng chiều với vector a và sẽ có độ lớn bằng nửa vector a thôi màu vàng nhá là 1 phần 2 nhân a đó hoặc các em có thể kéo xuống dưới cũng được không sao cả ví dụ như này cũng được nhé đây đây là 1 phần 2 nhân A đó vector A và vector A là màu màu trắng nhé thì vẽ đậm lại màu trắng đây đây là vector A này còn vector 1 phần 2A là vector cũng cùng chiều với vector A nhưng độ lớn của nó sẽ bằng 1 phần 2 thôi còn vector à, ví dụ như vector trừ 1 phần 2A thì như này vector trừ 1 phần 2A ta có thể lấy màu khác Ờ, màu xanh chẳng hạn đây đây là vector a đây từ đây đây là màu trắng là vector a nhá thì vector trừ một phần hai a nó sẽ như này nó trừ một phần hai a vector trừ một phần hai a cũng cùng phương nhưng mà ngược hướng với lại vector a và độ lớn của nó cũng bằng nửa của vector a giống như vector 1 phần 2a. Vậy vector 1 phần 2a với vector trừ 1 phần 2a là hai vector Ờ, có độ lớn bằng nhau nhưng mà ngược chiều nhau thì bây giờ chúng ta cùng chú ý này à, thứ nhất này chúng ta